Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Đây là chiếc xe bán tự động 1 tấn 4 mét Hiện tại thì ờ, công ty mình vừa mới nhập về Đây là chiếc xe của Fosan Thế các bạn đã thấy thì Mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua về chiếc xe này nhé đây, Trên này phải có in về tải trọng là 1 tấn 1 tấn 4 mét là một trong những cái chiếc xe mà có chiều cao khá là cao có thể làm việc được uh, tuy nhiên là nếu như mà các bạn nâng lên cao chiều cao là 4 mét thì các bạn hãy lưu ý về sơ đồ tải trọng của xe để đảm bảo về an toàn nhất nhé xe này của hãng Fosan thì uh, có được đầy đủ những cái thông số về nhập khẩu cũng như là uh, về kiểm định cánh xe thì cũng chắc chắn phải được sơn bằng một cái lớp sơn đen nhám rất là đặc trưng khỏe khoắn uh, kế của chiếc xe này thì được một cái là rất là phù hợp với cả người châu Á nó có chiều cao và mặt bàn nâng phù hợp đây là cần xe này các bạn có thể điều chỉnh về việc à, ra vào phanh xe khác với cả các cái dòng xe newly khác thì dòng xe Fosan này có chiếc phanh chân nó ở phía bên cạnh của xe một số những cái dòng xe của newly à, những cái dòng xe bán tự động ở trên thị trường thì sẽ có phanh ở giữa việc có phanh ở giữa thì là những cái chất thiết kế rất là cũ ở dòng xe bán tự động các bạn hãy lưu ý về điều này thì uh, khi mà có cái phanh gạt ở phía bên này thì nó sẽ chống cho các bạn về cái việc mà uh, hàng khi lên dốc thì có thể bị mất phanh hoặc đứt phanh một số khách hàng sử dụng của bên mình thì thường sẽ uh, sử dụng một thời gian và có thể tháo luôn cả cái phanh đấy đi vì nó rất là vướng và nó sẽ rất là ảnh hưởng đến quá trình làm việc của xe lớp xe thì được làm bằng bánh CPU này ở ờ, xe gồm có 4 bánh thì hai bánh đằng sau <coughs> và hai bánh nhỏ ở phía đằng trước Thế pha thì càng phe thì cũng rất là phù hợp với cả các bạn Về mặt điều khiển thì với chiều cao phù hợp với cả và cái sự thanh thoát này thì rất là dễ trong cái quá trình mà làm việc đây cái này thì nó sẽ gắn vào đây đây là cái cục sạc Đấy, mọi thiết kế đều được lắp táp rất tinh tế mình bị rơi và nó cũng không phải là cái bộ ắc quy tháo rời giống như một số những cái dòng xe thì rất là lâu hộp xe thì cũng được chắc chắn được làm bằng ờ, khung thép chứ không phải bằng hộp nhựa à, trên này chính là nút công tắc nguồn này phần phía trên này thì sẽ hiển thị đầy đủ về số thời gian mà làm việc của xe như các bạn đấy thì dòng xe này của bên mình thì rất là mới chưa hề hoạt động và làm việc à, số pin và khi mà mình bật thì sẽ có chiếc đèn đỏ này hiện hiển thị lên này ờ, chiếc xe này thì có thể phù hợp và làm việc trong khoảng thời gian từ 4 ờ, đến 6 tiếng phù hợp với cả những cái ca làm việc với yêu cầu về chiều cao nâng một số khách hàng của bên mình thì với cả chiều cao 4 mét này thì có thể ờ, chế để làm ờ, thang người Ừ, nếu như các bạn có cần nhu cầu về xe và cụ thể như thế nào thì có thể nhắn tin đến cả mình thì mình có thể hỗ trợ và tư vấn nhé tuy nhiên là nếu như mà xe nguyên bản của nó thì nó sẽ chỉ là có hai chiếc càng như thế này thôi và đây là việc kéo càn gật này kéo càn gật thì sẽ có rất là đơn giản các bạn thấy khi mà mình kéo lên mình ấn nút kéo lên việc nâng hạ thì vô cùng đơn giản và dễ dàng thì các bạn uh, anh chỉ cần gạt một cái cần gạt như thế này và cũng không hề tốn một chút xíu sức lực nào phần gạt phía trên thì sẽ xe sẽ lên và đến chiều cao nhất định ở trong kho bãi của các bạn thì các bạn có thể ờ, sắp xếp lại hàng hóa cũng như là kiện hàng rất là đơn giản và dễ dàng à, đến chiều cao nâng tối đa rồi kéo xuống tất cả các chi tiết này chỉ cần gạt một cái càn gật thôi phần phía dưới này thì sẽ có bánh xe cái xe thì được làm bằng à, lốp PU và các cái ống để à, xử lý trong việc dầu các bạn chú ý nhé nếu như mà trong các cái vấn đề về an toàn xe về xe nâng thì khi mà mình nâng hạ thì mình sẽ không để người đứng ở phần phía dưới này để đảm bảo an toàn cũng như là tránh cái việc rơi hàng hóa xuống gì trong những cái xe của bên mình thì cũng có, sẽ có đầy đủ về uh, thông tin của xe hồ sơ tải trọng nâng hồ sơ xe nâng và nếu như các bạn có cần hỗ trợ gì về hàng hóa để ờ, vào khu chế xuất cũng như là xuất nhập khẩu có thể liên hệ với cả mình mình có thể làm cho các bạn về giấy kiểm định an toàn xe rất là nhanh chóng uh, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình tại đây uh, nếu như các bạn cần thông thông tin thì có thể truy cập vào website xe nâng nhật org hoặc um, số điện thoại 0868 501 195 để mình có thể hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp các bạn tại video tiếp theo.